như chúng ta đã biết thì cái việc xây nhà thì bản chất là nó căn cứ vào cái tọa hướng của cái nhà bởi làm sao tại sao làm sao lại như vậy à, cái căn nhà khi mà được xây lên trên một cái thửa đất thì nó được kết hợp bởi thiên khí bởi địa khí và nhân khí hòa hợp cho nên thành ra là người ta căn cứ vào thiên khí xem là năm nay hướng đó có đắc thiên khí có vượng hay không người ta xem xem là địa khí xem long vận năm nay có thích vượng hay không và nhân khí ở đây là xem là trong gia đình có được sự hòa hợp thống nhất của các thành viên trong gia đình của chính quyền địa phương hay không thì người ta sẽ quyết định để xây một cái nhà nhiều anh chị lầm tưởng rằng là cái việc xây nhà là căn cứ vào cái tuổi của anh chị anh chị tính xem có phạm kim lâu không có phạm hoang ốc không nhưng mà thực tế là không phải như vậy cái việc mà tính xem anh chị có phạm kim lâu không có phạm hoang ốc hay không để quyết định xem là anh chị có phải là nên là người động thổ hay không rất nhiều anh chị à, là khách hàng của Phong thủy Tam Nguyên đã bỏ lỡ những cơ hội về những cái năm rất là vượng ví dụ như năm 2020 năm canh tí chẳng hạn những căn nhà Bắc Nam là đại vượng đúng không ạ và năm 2021 Tân Sửu chẳng hạn thì những cái căn nhà đông tây tức là tọa tây hướng đông và những căn nhà tọa hướng đông nam hướng tây bắc là đại vượng nó vượng đến mức mà sau 10 năm tiếp theo mà chưa có cái năm nào tốt hơn là cái năm nay cả thì cái việc mà vượng khí như vậy là vượng thiên khí vượng địa khí mà chúng ta sẽ tận dụng nốt cái đoạn vận của đoạn cuối vận của hạ nguyên vận 8 để chúng ta nạp vận cho căn nhà của mình cho nên thành ra là cái việc quyết định xem cái căn nhà có được xây dựng hay không thì người ta căn cứ vào vận thiên tức là vận khí căn cứ vào vận đất tức là căn cứ vào tọa hướng của căn nhà để mà quyết định còn cái việc chúng ta có nên động thổ hay không chúng ta quyết định cái việc động thổ hay không thì cái việc này nó hoàn toàn nó hoàn toàn phụ thuộc xem tuổi của anh chị như thế nào